Căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực uh, chợ, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị đầy đủ hết nha quý vị. Và ngay sát bên với lại trường học uh, Phan Châu Trinh cũng là Phan Tây Hồ. Và nhà mình thì được nằm trên khu vực vị trí ngay uh, trục đường đường thống nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà xây mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình nha quý vị. Và đây là con đường của nhà mình này, một con đường rộng lên đến khoảng uh, à, gần 4 mét và một con hẻm à, xe hơi 4 chỗ vào đến tận nhà luôn và cách à, đường lớn và đường thông đường chính thì à, chừng cỡ khoảng à, 2 mét đi bộ mà thôi ngay sát bên ngoài đây thì à, chúng ta sẽ có được những các cái tập hóa cũng như là có những các cái um, à, đầy đủ những các tiện nghi nha quý vị trường học công viên và bệnh viện đầy đủ hết nha và con đường của nhà mình là một con đường bê tông một con đường rộng lên đến khoảng gần 4 mét và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này quý vị với ờ, mẫu hiện đại, mẫu mới 2023 ờ, với ờ, một sản phẩm cực kỳ là mềm mại và yêu thương với giá đang được gia chủ bán với giá chỉ có 3 tỷ 100 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị và căn nhà mình đã được gia chủ tặng vô nội thất với thiết kế mới phong cách hiện đại nha bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh có thêm kính cường lực nha quý vị Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng khách của căn nhà mình này và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa ở bên ngoài cũng kèm theo là những các cái ờ, kệ đế tivi và có những các cái tủ để trang trí nha quý vị. Đây với một căn nhà là ngang 3 và sâu 7 mét thiết kế rất là đẹp nha. Đây và nhà mới có sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng và mua bán công chứng ngay trong ngày luôn nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là rất là đẹp và tuyệt vời. Căn nhà mình thì ờ, xây dựng một trệt và một lầu. Khu vực đằng sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng vệ sinh này, cũng như là khu vực bếp nấu nướng nha quý vị. Đây một căn nhà với ngang 3 và sâu 7 mét Và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 100 triệu đồng thôi Đấy, và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý vị Nhà mới sở hồng riêng và sở hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày Và hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình hết mức luôn nha quý vị Đây khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng bếp này Cũng như là khu vực phòng vệ sinh Và ngay khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái um, mặt đáo hờ cương tay vịn và của găm xe và những các cái à, lan can thì được làm bằng à, à, kính cường lực nha quý vị di chuyển đến khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhé quý anh chị đây và nhà mình thì có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khá là rộng căn nhà mình thì có hướng chính là hướng tây nha phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là tây tứ trạch và với căn nhà thì sổ hồng riêng và nhà mới đẹp mua chỉ việc là sách ba ly vệ ở thôi đây với căn nhà là ngang 3 m và độ sâu là 7 m nha quý vị. <clears throat> Với giá bán thì à, chỉ có 3 tỷ 100 triệu đồng và còn à, thương lượng nha. Nhà mới mua cho con em về đây ăn học thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ rộng hơn này, có giường và có tủ. Đấy, và khu vực ban công đường trước của căn nhà mình rất là đẹp, một mẫu nhà phải nói là sang trọng và tuyệt vời. Đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương